Xin kính chào quý vị và các bạn. Trước tiên tôi xin được gửi lời cảm ơn tới toàn thể quý vị và các bạn đã theo dõi video này của tôi. Tôi xin tự giới thiệu. Tên tôi là Lê Trọng Trương. Hiện nay tôi đang là quản lý kinh doanh cấp cao của công ty bảo hiểm nhân thọ Đại Chi Lai Việt Nam. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn một chủ đề đang được rất là nhiều người quan tâm. Đó là mua bảo hiểm nhân thọ để làm gì và mua bao nhiêu thì hợp lý đầu tiên là mua bảo hiểm nhân thọ để làm gì thì ai có thể cho tôi biết là các bạn mua bảo hiểm nhân thọ để làm gì ạ thưa quý vị bảo hiểm nhân thọ có hai cái vai trò chính một là bảo vệ hai là tiết kiệm bảo vệ là gì bảo vệ là bảo vệ thu nhập của người trụ cột bảo vệ tài chính cho người trụ cột bảo vệ tương lai và cuộc sống của những người thân yêu trong gia đình họ dự phòng tài chính cho những lúc cần tiền ngay và luôn như điều trị các căn bệnh hiểm nghèo thứ hai là tiền để duy trì cái mức sống của gia đình hàng ngày do người trụ cột không may gặp tai nạn ra đi mà để lại thứ ba là tiền để trả trang trải những món nợ mà người trụ cột đã phải vay thậm chí là cầm cố ngôi nhà của mình cái vai trò thứ hai của bảo hiểm nhân thọ đó chính là tiết kiệm bảo hiểm nhân thọ tiết kiệm cho những mục tiêu dài hạn như tiền cho con cái ăn học hay cần những khoản tiền cho con cái lập nghiệp và đặc biệt khi tham gia bảo hiểm nhân thọ thì các bạn đã lập cho mình một kế hoạch hữu trí chắc ăn nhất ưu điểm của việc lựa chọn bảo hiểm nhân thọ so với những cái kênh đầu tư khác đó chính là tiết kiệm một cách chắc chắn nhất, chắc ăn nhất, không sợ bị phá vỡ kế hoạch này cho dù người trụ cột này có xảy ra bất cứ chuyện gì trong cuộc sống. Cái thứ hai mà tiết kiệm trong bảo hiểm nhân thọ đó chính là kiềm hãm được cám dỗ chi tiêu. Vậy thì khi tham gia bảo hiểm nhân thọ thì nên tham gia mức bao nhiêu là hợp lý và đầu tư vào bảo hiểm nhân thọ bao nhiêu là hợp lý. Về mặt lý thuyết thì chúng ta nên dành từ 10 đến 15% thu nhập để tham gia bảo hiểm nhân thọ. Tuy nhiên, chi tiêu vào bảo hiểm nhân thọ bao nhiêu còn phụ thuộc vào à, các yếu tố, rất là nhiều yếu tố. Đó là nhu cầu và mục đích của bạn tham gia bảo hiểm nhân thọ để làm gì. Nếu bạn muốn chuẩn bị một món tiền để sau này cho con đi học hay là cho mình một cái quỹ hưu trí thì đầu tiên bạn phải xác định là bạn cần bao nhiêu tiền vào thời điểm đó sau đó bạn sẽ lập cho mình một cái kế hoạch đó là thời gian mình tích lũy và điều này thì quý vị có thể hoàn toàn yên tâm là tôi sẽ tính toán giúp quý vị những con số đó tuy nhiên có một lưu ý cho quý vị là bảo hiểm nhân thọ không phải là kênh đầu tư siêu lợi nhuận mà khi gửi vào 20 triệu sau 10 năm 15 năm bạn có thể nhận ngay 1 tỷ điều đó không có nếu như bạn cần dự phòng tài chính từ 1 tỷ đến 2 tỷ cho trường hợp khẩn cấp nhất trong cuộc sống như không may người trụ cột mất đi thu nhập, tàn phế, thậm chí là tử vong thì điều đó hoàn toàn bạn có thể làm được với cái việc các bạn có thể tiết kiệm từ 20 triệu, 30 triệu, thậm chí là hơn để bảo vệ cái số đó. Tôi cũng xin lưu ý với các bạn là không có hợp đồng bảo hiểm nào là ngắn nhất, thấp nhất và lãi suất cao như ngân hàng cái vai trò của bảo hiểm là bảo vệ bên cạnh đó có yếu tố tiết kiệm chứ không phải là kênh đầu tư sinh lời các bạn nên nhớ điều đó và có một cái lưu ý rất là lớn mà tôi khuyên quý vị và các bạn các bạn đừng tham gia bảo hiểm vì nể nang vì ngại vì quen biết hay vì một bất kể một lý do nào khác bởi vì nếu các bạn chưa hiểu về bảo hiểm nhân thọ chưa hiểu hết được cái vai trò của bảo hiểm nhân thọ thì các bạn cũng sẽ dễ bị lung lay vì chính cái hợp đồng bảo hiểm của mình. Tôi hy vọng tất cả quý vị và các bạn khi tham gia hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, quý vị hãy hiểu rõ về bảo hiểm nhân thọ trước khi ký vào hợp đồng để hạn chế và tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra. Với tôi, nếu như khách hàng chưa hiểu rõ hết về vai trò của bảo hiểm nhân thọ, tôi chắc chắn với các bạn rằng tôi sẽ chưa cho các bạn ký Quý vị và các bạn thân mến, quý vị hãy gọi ngay cho tôi theo số điện thoại 0977888992 để được tư vấn và trao cho mình một giải pháp tối ưu nhất để bảo vệ toàn diện gia đình thân yêu của quý vị. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị.